Chào mừng các bạn đến với kỷ niệm 5 năm mẹ đệ nhất Ở trong tập trước chúng ta đã thấy người chơi Nguyễn Đức Thắng đã vượt qua được Fascist Peter First Nhưng mà vì thời gian có hạn nên chúng ta sẽ cho Nguyễn Đức Thắng tham gia ở trong cái lượt tập cuối cùng này Cảm xúc của Thắng thế nào khi được um, tham gia vào um, kỷ niệm năm, năm mùa của chương trình Thực ra thì uh, cũng gắn bó với chương trình rất là lâu rồi và cũng uh, không thể tin được là đã thoát cái năm mùa rồi tôi có thể hy vọng tôi có thể sẽ đồng hành cùng với ờ, chương trình trong năm mùa nữa hoặc thậm chí 10, 15, 20 nói chung là tôi sẽ có thể ờ, tôi sẽ đồng hành đến với chương trình khi nào mà tôi không còn có thể có sức nữa thôi vâng quý Nguyễn Thái Sơn cũng thể hiểu được rồi Bây giờ muốn hỏi là có muốn đổi mốc 7 lấy hai quyền sử dụng còn lại không? tôi nghĩ là sao vì tôi đã là chuyên gia ở chương trình rồi cho nên là đáng mặt chuyên gia một tí cho tôi mạo hiểm đi đi tôi đổi uh, mốc quan trọng số 2 lấy hai quyền trợ giúp và vâng, và Đức Thắng đã cũng đã và theo luật của chương trình Đức Thắng chỉ có hai mốc là hai và 12 Giờ đã sẵn sàng chưa? Tôi đã sẵn sàng chúng ta tiếp tục đi tìm ai là đệ nhất câu hỏi số 1 Tết thường được diễn ra vào mùng mấy âm lịch mùng 1 mùng 2 mùng 3 hay là mùng 4 um, host có thể đọc lại câu hỏi không hiện tại màn hình tôi đang bị lag Tết thường được diễn ra vào mùng mấy âm lịch A mùng 1 B mùng 2 C mùng 3 à Tết thì là mùng 1 mùng 1 Thực ra câu hỏi này có vấn đề thế nào ấy nhỉ? Tết là nó phải là ừ, kéo dài ba ngày Nhưng mà tôi nghĩ là ngày đầu tiên của Tết thì sẽ là ngày mùng một Vâng Xin mời đáp án Đó là trả đúng Câu hỏi số 2 Thủ đô của Hoa Kỳ là nơi nào? Washington DC C Vâng, đó là đúng Đức Thắng của chúng ta trả lời đúng được hai câu đầu và được 50 triệu của chương trình. À mà nhắc đến ký ức chúng ta đừng nhớ là Đức Thắng chính là đệ nhất của mùa đầu tiên. Bây giờ sẽ là câu số 3. Nhóm nhạc nào phát hành ra bài Kill This Nerve? BTS, Blackpink, Twice hay là Monoland? Tôi khóa B luôn đi. Blackpink. À, xin nhắc luôn đáp án D sẽ chính tả nha nó phải là Momoland Momoland chứ không Mono trời ơi trời thôi không sao cả không quan trọng b cho đúng Kill This Love là một bài hát của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink được ra mắt vào ngày 4 tháng 4 năm 2019 qua ba hãng thu gom là ZG Genny và Intercase. Đợt đó một bài thông tin cho cỏ số 3. Đúng phải đáp trả đúng và được 100 triệu của chương trình phía trước thắng bây giờ là còn còn 9 câu hỏi nữa quả số 4 World Cup của môn thể thao nào thường diễn ra cùng năm với đại hội thể thao có hình vợ chung bóng chày Rapid League bóng đá hay là dắp dắp William Union câu này khó quá nhỉ cho tôi hỏi chuyên gia đi thực sự tôi không biết gì về câu này ấy chuyên gia chương trình à, nói về thể thao cũng không phải sở trường lắm và vâng, nói chung là là cũng phải gọi điện cho tô minh nhật à, nhật đấy bây giờ tô minh nhật và thắng sẽ có 30 giây để hỏi và trả lời 30 giây bắt đầu yeah. World Cup của môn thể thao nào thường diễn ra cùng năm với đại hội thể thao khối định vượng chung à... ở à, đây có bóng đá không nhỉ có thế có là bóng đá anh nghĩ anh không chắc nó có phải là bóng đá hay không ờ, anh nghĩ là bóng đá đó anh nghĩ bóng đá hả anh à, nè nè anh đã nhớ hình như có bóng gỗ bóng lưới gì nè nhưng mà anh không chắc chắn nha Tùy trong này có bóng chày cái nick bóng đá với cái Indian tôi bây giờ đã cũng chọn là bóng đá tôi xin 50 50 xin mời máy tính bỏ đi hai phần sai còn lại bóng chảy bóng đá nó vẫn còn bóng đá mà tôi không nghĩ rằng là đại hội thể thao khối định chung lại uh, có thể thôi tôi thử um, liều phát vậy tôi chọn c tôi bây giờ đã nói đi cho là bóng đá và đã bán đây là bóng đá Chúc mừng Nguyễn Đức Thắng và giành được 150 triệu của chương trình. Hiện tại Nguyễn Đức Thắng còn 3 quyền sử dụng nữa, nhưng mà cảnh báo trước là nếu sử dụng hai hai trong ba quyền còn lại là đồng nghĩa với việc là sẽ không được sử dụng quyền một một quyền cuối cùng nữa. Bây giờ là câu hỏi câu hỏi số 5. Đĩa DVD tiêu chuẩn một mặt một lớp có dung lượng khoảng bao nhiêu gigabyte? 1,7, 2,7, 3,7 hay 4,7? Tiêu chuẩn một mặt một lớp trời ơi phải chỉ em nhầu chuyên gia câu này anh biết câu này thì... à... còn gọi điện thoại cho người thân đấy ờ. thôi rồi gọi điện thoại cho người thân vậy lại phải nhờ đến tôi mình nhận lần nữa vâng hai người có 30 giây để hỏi và trả lời 30 giây bắt đầu anh nhờ đây địa tiêu chuẩn dvd tiêu chuẩn một, một lớp có bao nhiêu dung lượng à, có dung lượng bao nhiêu à, nếu mà 3,7 thì anh 3,7 thì chỉ nhớ tới USB hoặc là những đĩa trong máy thường một mỗi đĩa mỗi cái ổ đĩa trong máy hoặc là ổ đĩa bên ngoài thì nó sẽ không thì cái dung lượng của nó nó sẽ không có kích thước nó sẽ không giống như ở ngoài bìa thì theo em nhớ là DVD hình như là phết 4,7 ghi đó còn nguyên biến định như nào thì em tự xử ha cho tôi bình nhật đã đang đã khóa đúng cho thắng liệu thắng có chốt đã bán tôi bình nhật không Tô Minh Nhật khóa D thì tôi cũng khóa D Giặt lúc ất yên đi Thì như nhớ là câu này đã từng xuất hiện trong một cái game show chung kết của bộ game show là khám phá thế giới computer vào năm 2003 trên kênh VTV1 và tôi xem chương trình ấy rồi tôi xem đó là câu hỏi đầu tiên luôn đây câu hỏi cơ bản nhất vâng đấy là đúng Yes. Một vài thông tin cho rằng tôi chỉ có một vài nói thông tin làm câu hỏi này thực sự trong chương trình ờ, trong game show ờ, khám phá vi tính computer vào năm 2003 thôi. Bây giờ là câu hỏi số 6. Bom hạt nhân mạnh nhất thế giới cho đến nay là bom gì? Từ xa bom 3, Castle Bravo, Hetman hay Little Boy? để xem nào cho tôi thử x2 trước đi khoan đã cảnh báo trước cho thắng là nếu dùng một quyền thì người còn lại sẽ không được sử dụng sai nữa rồi tôi đã rõ và tôi chọn x2 Hello, nhiên tôi quyền trả lời gọi là trả lời hai lần đi chứ không thể gọi là, nhân đôi trả lời nó nghe kiểu gì ấy thế rồi theo thắng thì chọn đáp án là đầu tiên theo như um, tôi nghĩ thì um, có thể cái quả bom nguyên tử hạt nhân mạnh nhất thế giới chính là um, một trong có thể là hai quả bom thả xuống Nhật Bản. nên tôi chọn C đầu tiên. Và chốt. Người chơi đã khóa C. còn đã án có đúng hay không? không phải phép men thôi thì um, tôi không nghĩ là có thể là little boy nên cho tôi uh, lần thứ hai thì cho tôi khóa b có chốt là khóa b không cho tôi khóa b anh nghĩ là d đó em oh my god em phân vân c hoặc d như vậy Đáp án của chương trình Chúng ta sẽ nghỉ trong ít phút Mấy chị thứ ba chỉ cần một chỉ cần trả lời sai câu này từ câu hỏi số 9 có giá trị 500 triệu sẽ xuống về không Sophia the First tôi biết đây là một sự mạo hiểm gọi là rất là lớn tuy nhiên thì um, ở nga cũng có nhiều trường hợp như thế rồi cho nên là um, tôi cũng bất chấp mà um, đấy tôi cũng bất chấp mà trả lời vâng có thể đúng đây là sắp bị oxy hóa no go! Quay trở lại chương trình Nga đệ nhất. Và đến phút, người chơi Nguyễn Thắng đã trả lời là Castro Bravo trong câu hỏi là bom hạt nhân mạnh nhất thế giới cho đến nay là bom gì? Và xin công bố cho tháng này. Little Boy là một đáp án không chính xác. Oh! Chỉ còn lại từ xa Bomba và Kesto Bravo một vài dữ kiện một vài dữ kiện về câu hỏi này là cái bom cái bom này là quả bom khinh khí AN602 mã hiệu Ivan do những người phát triển đã đặt là vũ khí hạt nhân lớn nhất mạnh nhất từng được cho nổ và hiện vẫn vẫn là thiết bị nổ mạnh nhất mà con người từng cho nổ trong lịch sử nhân loại tên tiếng Việt là bom sa hoàng và tên tiếng Nga của nó từ sa bom ba vâng là sa bom ba kia cho Đức Thắng Từ sau bóng ba có câu trả lời đúng Đó một vài dữ kiện mà Đức Thắng cần biết về trong câu hỏi này Không sao cả, 50 triệu là của Đức Thắng Thực tình cũng khá tiếc Nhưng mà tôi cảm thấy một số câu hỏi trong đề này quá sức với tôi Như là dẫn đến kết quả không tốt Vâng Bây giờ tạo điều kiện cho Đức Thắng bằng cách là Đức Thắng có muốn trải nghiệm câu hỏi đặc biệt câu hỏi số 12 hay không um, tôi nghĩ là nếu um, được thì uh, tôi chơi luôn chúng ta sẽ, chúng ta sẽ chiến câu hỏi số 12 của Nguyễn Đức Thắng câu hỏi này không giới hạn thời gian biểu tượng biểu tượng quốc thi Ireland là cây đàn gì đàn bầu đàn hạt đàn nhị hay là đàn đáy wow tôi phải nói thật là ai làm đây này hãy nhận của tôi một lại thực tình là tôi cũng không thể tôi cũng không dám làm mấy cái câu kiểu thế này cả đây lại còn quốc huy quốc huy mà làm một cái đàn thế thì tôi lại có cảm giác là, là cái đàn này cũng khá đặc biệt thứ nhất thì ờ, tôi nghĩ là đàn bầu ấy, dạ. là biểu tượng cho đất nước Việt Nam của chúng ta thế nên là cũng không thể gọi là đàn không thể là đàn bầu được um, thực tình thì um, tôi tôi cũng đang uh, xem nào dạ. tôi nghĩ là trong đầu tôi sẽ loại bỏ đàn bầu với đàn nhị vì nó đều liên quan đến um, hai loại đàn đặc trưng Việt Nam mà của Việt Nam làm sao có chuyện là biểu tượng quốc huy ở Ireland được um, tôi xem nào hãy nhớ tôi là một trong là B hoặc D gì đó một gợi ý rất là quan trọng là một trong hai cái đàn đấy là biểu là là, là một trong những đàn của châu Âu Ireland của châu Âu Yeah, dạ, thế tôi mới bảo là đàn bầu đàn nhị chắc chắn ờ, là sai vì đó ờ, là hai cái loại đàn Việt Nam. Thực tình là đến được cái câu này thì cũng rất là khó bởi vì tôi đã tiêu hết sạch trợ giúp rồi. À, thế nên là tôi đã tự dùng 50 năm mười chính mình rồi, thế nên là tôi sẽ thử liều phát xem sao. Cho tôi khóa B là đàn hạc. Đàn hạc câu trả lời cuối cùng đúng không? Đàn hạc B là câu trả lời cuối cùng của tôi. Vâng, người chơi đã chọn đàn hạc. Và đây là một vài dữ kiện ở câu hỏi số 12. Đưa thầy có muốn nghe lịch sử Ireland ghi nhận hình ảnh được sử dụng đưa là bán như sau lịch sử Ireland ghi nhận hình ảnh được sử dụng từ rất lâu đời khoảng 1.200 năm đến năm 1541 thì biểu tượng đấy trở thành uh, thì cái từ đấy trở thành biểu tượng quốc gia trong thời kỳ vua Henry một vương quốc Anh cai trị đảo quốc này và, và, và cái quốc huy này đã được sử dụng vào ngày 9 tháng 11 năm 1945 và đó là hàng yes Chúc mừng Đức Thắng mới giải thưởng là năm à, được thêm 50 triệu trong cái phần câu hỏi đặc biệt. Yeah. Như vậy là Đức Thắng ngoài 50 triệu của cái phần thi chính và 5 triệu câu hỏi đặc biệt là Đức Thắng sẽ được 100 triệu của chương trình. Cảm xúc như nào khi giành được cái giải thưởng này? Thực tình khi mà giành được ờ, phần thưởng câu hỏi đặc biệt ấy thì tôi cũng rất là ngỡ ngàng vì ờ, thực tình ở đây cũng không phải là một câu hỏi đơn giản với một cái người hay ra đề như tôi vâng. mà nhưng mà thực tình thì um, so với nhiều câu hỏi số 15 của tôi thì nó cũng còn khá đơn giản tuy nhiên thì tôi nghĩ um, áp lực trên cái nóng đã khiến chúng tôi um, có vẻ là um, cái lý trí tôi cũng phải nó bị loạn một chút nên là vâng. tôi cũng không được ra được đúng quyết định vâng và cả bước thắng đang ra chương trình vâng cảm ơn host chúng tôi sẽ xé luôn cái đốc xét chỉ giá là hai trường mi hai chiều đọc thần của chương trình chúng tôi làm theo y chang như phiên bản của Nhật Bản luôn và xe là nó đã chính xác cho một tràng vỗ tay cho tạc Hà Nam đã vượt qua được hết 15 Quay trở lại chương trình Đây là một điều đặc biệt Đây là số cuối cùng của mùa thứ năm Chúng ta sẽ cùng nhắc lại những cái kỳ những cái Chúng ta sẽ cùng nhắc lại những cái um, mốc của chương trình đã đề ra trong chương trình ai lại nhé. bây giờ khách mời trong trình này là Nguyễn Đức Thắng và Tô Minh Nhật bây giờ hai người có muốn xem lại cái phần thi câu hỏi số 15 của Hải Vũ đầu tiên không Yeah, thực tình tôi cũng muốn xem lại xem người chiến thắng của chương trình như nào được hình thành như nào và bây giờ bây giờ mời thằng hãy nhìn câu đây bây giờ xin mời thắng anh nhìn câu hỏi tác phẩm đời thừa của tác phẩm đời thừa của nam cao lần đầu được đăng trên báo nào ngày nay tiểu thuyết thứ bảy nông nông phổ miền dặm hay là phụ nữ tản văn à, đây là câu hỏi số 15 của Nguyễn Lê Anh Thơm trình ai triệu phú VD3 Vâng Đây là một Câu trả lời cuối cùng của mình là B tiểu thuyết thứ bảy thế tôi mới bảo là mùa một nó hơi bị lỗi là thế bởi vì vâng. câu hỏi nó bị uh, lặp lại có việc từ sau này sắp có một thí sinh đầu tiên trở thành triệu phú rồi đấy và cái thời đấy ông cũng ờ, control lợ nó lỗi nó bị ờ, ấy hơi nhiều tại vì là lúc mấy là trình độ tôi cũng chưa tốt đúng là cái cho là thời đó cùi thật nhưng mà bây giờ um, so sánh với cái um, thời mà um, nhiều năm sau đại lũ trở thành đệ nhất ở trong cái game Blur Special ấy Thảo muốn xem không? Tôi cũng muốn xem nhưng mà mặc dù hai lần nó bị lỗi cả Tức là đều phiên bản lỗi Và bây giờ còn đây là cái tập game Blur Special của thực tình thì nói lỗi thì hơi quá bởi vì là cái ý tưởng uh, tôi lên có vẻ tồi mà tại vì câu hỏi số 12 lá bừa trả biết lá bừa kiểu gì mà đây còn đây là câu hỏi này à, là đợi sẽ gọi không thái đang nói đáp án của mình sẽ là à tổng một là win hai là lose thế thôi <gasps> cho cho um, tôi hỏi phát là um, hải vũ đã chọn dưới dưới thắng tôi đâu có nói gì đâu nhỉ trời ơi tầm này hôm này <laughs> dựa vào căn cứ nào vậy được rồi, Hải trả lời đi. Thực ra thì uh, mình cũng chưa nghe qua diễn viên này nhưng mà trong mình có một nguồn tin nào đó mình đã đọc qua khi lại trở thành đệ nhất nhưng Đấy. mà nhưng mà thật đáng tiếc là đạo ngọc anh trả hiểu edit kiểu gì mà lại xài những khung uh, ờ, rơi mà dưới đây là chương trình đang sử dụng cái graphic uh, mỹ đúng không ờ mà tôi cũng thấy khá là sai tại vì là đúng ra phải là phải xài đúng cái khung của mỹ nhưng mà không nhưng mà lại không phải như thế Yes. Và Tiếp theo. con lạc đà. À đâu, Tuấn Anh, sao Tuấn Anh? Có ai muốn xem lại cái tập là sẽ chiến giữa các MC không? Cái tập mà có sự thể của Tuấn của Tuấn Dũng. Cái tập này nó có cái phần thi trắng tay đầu tiên của Nguyễn Việt Anh. Ở ờ, đây. Đâu, đây. Xem. Khoan đã đợi chút. Um, người uh, um, họ hàng ra chút đấy. Thế tôi xin vài phút đây. Cảm ơn. Vâng. Được chưa? bột lọc bột lọc mà bọc hòn than là câu đố rất hay nhãn dừa mãng cụt vải nghe rõ không ấy có ok tiếp tục đi tiếp tục bởi thắng xem lại cái câu hỏi này dừa em nghĩ là dừa tại vì vỏ dừa là cũng có loại dừa vỏ xanh mà ra bọc thì lại có vỏ xanh đây ah, à yes con lạc đà đầu tiên đây là thấy không cái câu bột là mà bọt hồn than tức là bột lọc là cái phần thịt của nhãn nó bọc vào một cái hột màu màu <laughs> màu một cái hột màu đen thật đáng tiếc là em đã em thì em em đã trắng tay thật đáng tiếc không thể tin được và ngồi đó nhìn cái graphic mà mà của Ba Lan trông như thế nào có vẻ là nó đẹp hơn cả SR ấy. Vâng. Đó. Rồi đi. Bạn. Chơi gì đâu? Chơi đâu? Chơi đâu? chín chín giờ phòng. Vâng. Thế Tùng, đúng là một hồi đây graphic đóng đẹp nhỉ? Nhất với lại graphic mùa 3 hồi đó là, là dùng cái bom. Bom bom thì nó cần giống nhỉ? Ờ công nhận và tất nhiên thì um, Việt Anh đã khởi nguồn cho hiện tượng lạc đà của ai đệ nhất nhưng mà tôi nghĩ chắc là mọi người sẽ biết rằng là con lạc đà hay thường hay xuất hiện là gì là ai là ai lúc trước không chỉ có mỗi um, Việt Anh đâu tôi còn nhớ tôi còn nghĩ rằng là mọi người sẽ biết rằng là cũng có một con lạc đà trong chương trình này nữa à, thực tình mấy có mấy con cơ nhưng mà có một con xuất hiện tới bốn lần nhưng cuối cùng thì uh, vẫn không <laughs> thể nào mà <laughs> ra về có phần thưởng được à dân thi thú hiện đúng không chuẩn đấy đây tôi, tôi thắc mắc là tại sao là đến tận tôi phải nói mất đấy là ông có thể nhận ra được mà đó là một cái con lạc đà rất là gọi là gì nhỉ cái việc để cho cái con lạc đà này nhận về tiền thưởng là cũng không phải là dễ Bãi bây giờ có một tầm về đây nhá cái số ngày 26 tháng 8 năm 2020 sai đúng có một yeah, <laughs> chúng ta tua lại lúc đấy đây chuẩn bị um, 26 tháng 8 đó là số thứ um, tôi mong là cái tập đó là số thứ um, tư mùa ba tập 4 đây thực tình thì tôi nghĩ là câu đấy cũng quá sức đối với trình độ dương đình vũ thiện không chỉ ờ, có dương đình vũ thiện mà rất nhiều người cái câu này thực tình cũng khá là quá sức dạ tôi trả lời hai đồng ạ này hồi đấy nhìn, nhìn nền động có sao hồi sao, sao, sao? hồi đấy nhìn cái nền động này có có đẹp hơn tbh không um, không đương nhiên là không rồi dạ anh xin tôi à, đi trước thời đại tuy nhiên thì um, tôi nghĩ là câu này ấy, quăng cho tuấn anh tuấn anh sẽ biết dạ, vâng. tôi, tôi dám cá quăng cho tuấn anh tuấn anh sẽ biết vâng đá hai đi rồi hai đầu tiên à hai ừ. đầu tiên à dạ cô đấy em không biết vì sao thằng biết vì sao cái graphic này nó lại là rơi không cái đấy là dạ. rap á tại vì thằng biết là bởi vì là Việt Anh hồi đó không tìm được cái cái, cái em không tìm được là một dạ, cái dạ. animation của cái không tìm được cái timeline của cái game yes. nên trong xe Theo cùng là làm ăn DC này phải dùng tạm cái của US um, 5 tổng khoảng của Lock Format vào tổng khoảng 2009 ấy 2009 yeah. yeah. và một điều tôi muốn nói con lạc đà này là um, đây là cái con lạc đà kỳ lạ nhất tôi từng thấy <laughs> ông không thể ông có thể thấy vừa rồi ấy khi mà phú thiện trả lời câu xe, thì <laughs> phú thiện đã ra hiệu rất to vâng một cái đặc tính mà ờ, nói thật là tôi không tìm chưa bao giờ tìm thấy gọi sao nhỉ cái đặc tính mà tôi không thể tìm thấy người thuê nào khác Việt Anh ơi, tôi muốn xem lại cái câu hỏi dạ. mà mà mà thắng ờ, trả lời sai mình bị um, mất tiền không? À, <laughs> em có, em có. Tôi nghĩ là Vanh sẽ hứng thú. Đây, đây là câu hỏi của, của Nguyễn Đức Thắng mà mà mà mà bị mà Đức Thắng trả lời câu, sai. Câu đấy bị um, suy luận suy luận uh, một hồi cuối cùng uh, thế nào cái quái nào mà não tôi yêu cầu tôi chốt đáp án luôn con này dù mới lần đầu gặp nhưng mà biết biết thường là sắp bị oxy hóa rồi vậy gọi là ít chiếu nhất trên trái đất này thế nên là và sắt thì um, tôi cũng không nghĩ là trên đấy có kim loại cái gì cả bởi vì là đã ông sắp biết là ông lên thêm một hồi, lên thêm một hồi cuối cùng. <laughs> lên thêm một hồi thì bấm nhầm. Có không? <laughs> chỉ cần một chỉ cần trả lời sai câu này từ câu hỏi số 9 có giá trị 500 triệu sẽ xuống về không số tiền rồi Mà bữa hôm đấy anh thắng hết sạch trợ giúp thì phải. Đùa. Hết rồi. Hết được câu số 6 rồi biết thế dạ, nếu mà em chơi con này em em thà chọn B hoặc dừng cuộc chơi còn hơn vâng câu trả đúng đây là phát bị oxy hóa no <laughs> Thật đáng tiếc là trong cùng ngày đó Nguyễn Xuân Tùng cũng ra về trắng tay Và đây là ngày Giáng sinh xui xẻo nhất của ai là để nhất khi cả hai người cùng ta về trắng ba Lần này do lỗi của Xuân Tùng vì không nghe theo trợ giúp cuối cùng xuân tùng lại bị mất tiền nên là cứ tưởng là tôi tưởng sẽ vượt qua đức thắng trở thành là ờ, thí sinh có được 100 triệu nhưng mà khi anh thắng thì ờ, thì em cảm giác như nào cũng thật tình là thấy ờ, tôi không nói thật là tôi không biết nói gì hơn nữa bởi vì là Tùng không tin tôi vâng. cái câu ấy thế trắng tay cũng làm điều ờ, khá là hợp lý vì tôi trợ giúp không bao giờ sai cả vâng vâng và vâng, và nhiều ngày và nhiều và nếu như mà tính nhau lượt kê thì ai là đệ nhất mùng bốn thằng có tận bốn thí sinh tay liền nên cái chuyện là lần thứ hai và Nguyễn Nguyên và Nguyễn Thư Nguyên Nguyễn Đức Thắng ừ, năm năm ở vị trí ừ. top 2 top không. 2 mùa 4 luôn không phải top 2 mùa 4 nó là theo thứ tự nó là theo thứ tự là số người um, theo ngày nó sắp xếp theo à, ngày um, vậy thì cho tôi uh, tua lại uh, phần của Trần Lê uh, Dương Huy Phú Thiện đi cái uh, phiên bản uh, Phạm Hiểm ấy cái, cái câu đầu tiên uh, cái câu đầu tiên này câu tôi đảm bảo là nếu bây giờ tôi mới nhận thấy tôi mới nhận thấy nó là muốn vả toàn là gì vâng bây giờ chính xác thì ăn đập luôn ấy cũng phải đúng bởi vì lý do tại sao bởi vì là bởi vì câu đấy ai cũng biết luôn ấy nhưng mà tự nhiên lại nhầm tự nhiên lại bị đây câu hỏi của của Dương Kim Thế ở đây. Ta chúng ta sẽ bắt đầu chiến game. Ai là thứ nhất? Người muốn tuổi là là Dương Kim này này còn tính trên ngang hay cắt mic theo kiểu em bao lại cho um, um, anh ở đây rồi bao giờ xem nào chung lượm còn gì nữa câu trả lời à, à anh là quý đến đưa ra đáp án anh đưa ra đáp là xe. ạ tại vì cái câu thơ là chú bé đã thoát cái sinh cái chân đã thoát cái lòng nhân dân nó phải nhập phải là cái cái số xe hải hải hay là lượm bao giờ rồi Tôi dạ. không thể tin dạ, dạ, dạ. Ừ, Nói tôi, là... quy ông này mất đấy Tôi quy ông này mất Sa mạc lời với ông Dương Huy Phú Thiện luôn Quý trợ giúp là xe Quý trợ giúp là xe rồi cuối cùng mới tưởng bở là quý Tôi chắc tay tôi lại quý ông Dương Huy mất đấy Tôi nghĩ là phải quỳ hai người cơ cả quý quý quý trợ giúp là xe Vũ câu dễ thế mà cũng đoán sai được chịu ông này ấy Tôi hạ ông này một cụ thực ra bạn đồng hành là quý và quý cũng chỗ rất là xe. ôi trời ôi trực quý ông quý luôn ấy cho tình là bộ đôi trắng rồi bộ tự bộ đôi trắng tay trợ giúp với nhau thì cuối cùng vẫn sẽ ra trắng tay <laughs> thế mới gọi là bỏ tay chứ lời kê là ai là đệ nhất có tận bảy ờ, sáu người ra về trắng tay bằng một số người đệ nhất à, mà gì nhở à, đâu có Phú Thiện trắng tay hai lần mà. Vâng, Phú Thiện trắng tay hai lần, một lần là của mùa 3, một lần mùa 4 đây. Còn hai lần còn lại. Và đương nhiên rồi. Việt Anh là người khởi nguồn cho con lạc sự kiện lạc đà. số 28 bảy dám bảo là là, là dừa thì biết gọi là dở quả đấy um, khá là xấu hổ thề luôn là tôi minh nhật cũng sẽ cho về anh ăn một gậy luôn đấy ăn ăn đập luôn đấy thề quả đấy và tôi thấy là nam không nam không giữ cái cái phần uh, Fast Finger First uh, tức là ban đầu tôi lên định cho khán giả xem cái uh, Fast Finger First uh, mình thử nhưng mà lúc mà Nam ghi hình ấy là bắt đầu chương trình rồi cho nên là chúng ta trở lại cái phần uh, Fast Finger First đầu tiên đi rồi anh là sẽ rất là khó thế nên là chúng ta sẽ hình như là vẫn còn xài ảnh vẫn còn giữ ảnh vẫn giữ ảnh không thắng um, có nhưng mà tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nhiều nếu như uh, mình uh, quay được hẳn vít vâng nhưng câu mà... hỏi nhưng mà nhưng mà đây là nó có câu hỏi nó có câu hỏi câu hỏi là sắp xếp tên các MCI là chú của Mỹ theo theo từ sớm nhất đến muộn nhất tức là bắt đầu từ David Gilbin xong rồi đến là Marina Perez rồi đến là Judith Harrison và Jimmy Kimmel thực tình thì à mà ờ, câu... câu hỏi đấy là cái câu hỏi đấy là uh, nó dễ chả qua là để thử thôi còn bây giờ à mà hello anh Nam ơi khán giả, tôi nghĩ là khán giả nên xem cái ờ, phần thật ấy thử tua lại một chút uh, về đầu chương trình ấy đây đây tôi còn tôi còn tải này đây là video à mà alo anh năm ơi anh nhận được thông tin về câu hỏi chưa kể đấy anh cũng cài luôn vào đấy ạ câu đấy thì em biết hoàn toàn câu này đảm bảo câu này anh không được phép cho ai khác biết kể cả anh thắng luôn câu vâng. này đảm bảo câu này đảm bảo anh thắng nghe lần đầu kiểu gì cũng bó tay chấm con đây là một kỷ lục về số lượng khán giả xem chương trình ngay là đệ nhất là có tận tám không, tính không đi một ảnh của đứa thắng ở đây này có hai ảnh của đang bị trùng lặp thì không tính thì ta có tận tám người trong studio này không tính tôi kỷ lục của ai à, của phú là 18 người cơ bởi vì anh là của phú nhưng mà đây là là kỷ lục còn đây mới là kỷ lục của anh là đệ nhất đẹp bởi vì bởi vì nó có cái phát spin first đây và cho tôi xin phép là lùi lại về ờ, phần uh, bấm vào phím nhanh đầu tiên nhé đây đây bấm vào phím nhanh đây A Group Center ở bên em mất 81 C Vietcombank Tower đây khen 5 em mất 72 thực tình là câu này cũng dễ nhưng mà quan trọng là mình có thấy không mình có bấm nhanh không thôi thấp và bốn đáp án sẽ là cao nhất là ném mất 81 sau đó là Việt Nam ném mất 72 sau đó đến Lotte Center cuối cùng là Vietcombank Tower là thấp nhất và chúng ta cùng xem ai là người trả lời đúng hồi đấy hồi đấy nhìn graphic hồi đấy là nhìn nó còn sáng tạo đôi chuẩn hơn cái là ngọc thần nhiều đúng không anh ừ, đúng rồi đấy tại tại vì cái của em làm gì của máy đâu mà chơi ờ, sáu giờ ba mươi là người trả lời đúng và nhanh nhất à cho tôi xem lại cái bảng kết quả được không đây báo kết quả đây Thực tình thì ờ, lúc đấy tôi bấm ờ, là người chậm nhất trong số 3 người đúng một phần cũng là vì ờ, mạng nhà tôi bị yếu ba người trả lời đúng và chúc Vũ Hải ở 6 giây 31 là người trả lời đúng và nhanh nhất và cái um, giọng điệu của ông khi công bố kết quả ấy tôi có vẻ cảm giác một phần trong đấy là ông khá là háo hức đối với cái chương tôi đoán nhá là ông khá háo hức khi mà đường dẫn một tập có bấm vào phí nhanh cho nên là cái cảm xúc <laughs> cái cảm xúc mà nó tuôn trào luôn khi mà công bố người chiến thắng ờ, bấm vào phí nhanh đùa ấy bởi vì là tôi từ tại vì là chưa từng một chương tôi chưa từng um, tại vì do do cái giới hạn của người chơi kiểu là ít quá mãi là có lượng đông ờ, khán giả như này thì mới có cái giả giả dụ như đặc biệt là... đặc biệt là tôi giật mình nhất là cái lúc ông công bố kết quả của bùi minh hiếu ấy tất cả trả lời đúng thì ờ, tôi lại càng bất ngờ hơn đấy lúc đấy ờ, ông công bố mà tôi ờ, phát giật cho mình trong khoảng thời gian của VTV 3 C A và B nếu bạn sẽ trả lời đúng câu hỏi này người ừ. tất cả trả lời đúng vâng Minh Hiếu tất trả lời đúng của bốn bốn giây ba mươi ba xin chúc mừng Bùi Minh Hiếu tôi xem mà ờ, cũng có phần gọi là không nhịn cười luôn đấy và b đứa bạn sẽ vâng, này xin mời vâng rõ to thề vâng rõ to luôn đấy cái cảm xúc nó còn mãnh liệt hơn cả trước vâng bốn minh hiếu rất là bốn giây ba mươi ba chúng mừng bốn minh hiếu vâng vâng một cái gió to luôn đấy đấy hay thử phạm thế nào cq tám mươi tám ai sẽ trả lời đúng hỏi này tôi chả hiểu sao phạm ngọc huy có thể kiếm được câu trả lời trong cái thời gian nhanh như vậy uh, <laughs> ờ, lighting speed mà bố mình phạm huy trả lời đúng xin chúc mừng phạm huy ở chín giây tám tám có đây phần còn đây phần thứ tư của của tuấn anh này vậy uh, tôi mới đang nghĩ qua đây tôi mới đang uh, xem lại cái này tôi mới thấy rằng là quả là bấm vào phím nhanh quả bấm quả là bấm vào phím nhanh dạ. giúp alo có gì ừ, qua đây qua đây xem qua mấy cái phần uh, tôi xem tôi mới thấy rằng là quả đúng là bấm vào phím nhanh giúp giúp trò chơi hấp dẫn nhanh hơn một phần đuổi mc còn dẫn còn còn còn hấp dẫn hơn nhỉ sắp xếp các câu sau thành tiêu đề của một câu chuyện của ngôn của Ngô mong mọi người nhận xét cái quả ai là thần mùa hai tập bốn bữa mà có S A và ai trả đúng câu hỏi này tất cả sẽ cùng xem còn dễ nhưng mà chỉ tiếc là chỉ chậm hơn có một tí thôi thắng này chỉ chậm hơn Tuấn Anh không phải không phải 34 giây thực tình thì uh, cái thời điểm đấy tôi lại uh, gõ chậm bởi vì một phần bởi vì tôi lại sợ gõ sai Vâng, chỉ trên lệch không phải 3 giây thôi mà Trinh Sư Mừng Nguyễn Tuấn Anh đã trả đúng ở 5 giây 34. Cả về sau thì tôi lại mất cái hứng ấy nhưng mà cái lúc mà mà cái hồi thứ hai đấy nó gọi là hấp dẫn nhất này. Tại sau ông bảo ông giật mình cái đoạn mà, mà tôi hét là, là tôi hét cái đoạn mà kiểu vâng rõ to. <laughs> Nhất là cái lúc đang ngồi ở trong trường quay. Vâng. D tại vì là lần đầu mà B đứa anh sẽ trả lời đúng hỏi này lần đầu tất cả đúng cho nên có vẻ ông rất là háo hức ông rất là vui mừng <laughs> đấy chuẩn bị này vâng bốn đúng bốn bốn giây ba mươi ba chúc mừng bùi minh hiếu một phát vâng <laughs> không biết là làm cầm tình nên làm thêm quả fmm nữa không ấy không nên chính chính vì thế nên tôi mới thấy rằng tôi mới có thể khẳng định rằng là cái phần trò chơi bấm vào hình nhanh ấy đã giúp cho đã giúp cho tất cả phiên bản của ai triệu phú hấp dẫn hơn gấp bộ phần đặc biệt là um, trò chơi ai là cổ phú đùa ai là cổ phú um, ai là cổ phú một năm ai là cổ phần cũng hay nhưng mỗi tội là là là nó lại bị dính cái trường hợp của ai là cổ phú là không là là là vì dùng powerpoint nên không có cái cái đồng hồ ấy hồi trước uh, ờ, cổ phú um... cổ phú một năm cũng cũng bị tình trạng như là ai là ngọc thần ấy ờ đúng nhưng mà tôi nghĩ là nó ra, phát triển dần dần lên đầu tiên thì um, ấy đầu tiên thì um, ai là cực phú chơi một hệ thống riêng qua discord do thái thiết kế Đùa. và và sau đó thì uh, penguin tv và sau và sau đó thì thái đã chuyển sang uh, tôi không tôi không biết là làm cách nào nữa mà lúc đấy thái đã phát hiện ra rằng là có thể chơi uh, bấm phím nhanh trên uh, str thế tôi đang nghĩ rằng là không biết lúc đấy à, thái đã nghĩ gì mà lại tạo phí công tạo cái phần mềm trong khi mà đã có phần mềm báo phím nhanh sẵn ở đấy rồi đùa rồi chúng ta đang cùng nhắc lại một cái ý kiến thức riêng cái này là riêng cái này nó là một cái đoạn hay hay bởi vì là đúng là một sự hấp dẫn của cái bấm bàn phím nhanh như thế nó tạo cho tất cả người chơi cũng có cơ hội tham gia là triệu phú mặc dù là họ không được ngồi trên ghế nóng và bây giờ là tôi xin hỏi sang Việt Anh một phát là Việt Anh dạ đợi chút dạ anh đợi anh Việt Anh ơi có muốn xem dạ. có muốn xem lại cái, cái đoạn mà mà bấm bàn phím này của anh An Ngọc Thần không và dạ, có. Vanh ơi là người uh, trực tiếp điều khiển trò chơi vậy thì uh, Vanh có nhận xét như thế nào về cái không khí ở trường quay về đúng là ở trong lớp khi mà mọi người đều chơi bấm vào phím nhanh như vậy thực ra làm cái với cái cách thức chơi bấm bàn phím nhanh thì cũng phải nghĩ khá là khó tại vì máy thì không tài nào sách được kiểu cái điện thoại thì cũng không được sử dụng trong giờ thế nên anh mình đang nghĩ rằng là giá mà có thể um, tài trợ cho vanh bốn cái bốn cái máy tính như thế Đùa. Ờ, sẽ tiện hơn nhiều đùa nhưng mà ừ. chúng ta cùng xem lại ai đang ngọc thần dù gì nhất tôi đang đây là ai là ngọc thần đây sẽ là lần đầu tiên ai đang được công chiếu trên Syria đệ nhất hồi đấy thì cái e, hồi đấy cái effect của em làm thấy nó còn đẹp hơn nhiều với lại graphic đi là em có đi xin rồi là chỉnh sửa lại từ graphic ai làm công phù ở đấy anh dẫn cũng cũng hết to thật không có mic không có không có mic thực tế là em dùng zoom em mượn tài khoản zoom của cô em mượn để ghi lại màn hình ấy nhau này bây giờ là thời hồi nãy những người trong đấy anh chị là đi mặc dù ồ nhưng mà tôi khẳng định rằng tôi khẳng định rằng là đó không phải tạp âm và mà đó chính là tiếng khán giả của qua thực tình cái không khí náo nhiệt nhất tôi nhìn thấy tôi tôi còn thích hơn là cái ai là chủ TPH ai là chủ TPH nó có kiểu là ép những cái đoạn mà mà khán giả nó hét hò nhưng mà nó hơi giả tạo quá còn ai là ngọc phần không không tốn sức mà vẫn có cái sự um, gọi là cái sự náo nhiệt nhất có thể nhưng tuy, mà tuy nhiên tuy nhiên thì um, điều này nó Vậy... đi ngược hoàn toàn về ý nghĩa của ai là triệu phú với các phiên bản khác trên thế giới bởi vì là ngay cả cái phần bấm vào phím nhanh còn không được nhắc cơ mà khán giả không được nhắc ở bất cứ trường hợp nào cả cả, cả thi thế cảm giác không gì đang đang chơi ai là hãy chọn là đúng nhỉ ở đấy tôi cũng định nói thế là rất là giống ai hãy chọn là đúng nhất là mấy cái đoạn kiểu nhắc nhau về đáp án ấy ờ, giá dạ. đặc biệt là nam từ tôi đến câu 11 xem cả bốn tổ đã trả lời đúng xin ơn quý vị và các bạn cả bốn tổ đã trả lời đúng và xin cảm ơn cái đoạn vành hết to đấy cũng chứng tỏ là cái phần thi fascist winter first đấy cũng cũng hấp dẫn nhỉ mỗi tuổi là là ờ, của vành nhưng mỗi tuổi của lại bị nhưng mà mỗi tuổi là của của vanh lại bị dính trường hợp của ai là cú mùa năm đó là không không có đồng hồ đúng rồi tại làm bao nó cũng nhiều khi cũng bất tiện nhất là cái đấy ai à, ở cái phần mà bấm vào phím nhanh ấy nó không chỉ tăng cảm xúc của người chơi không chỉ tăng cảm xúc ờ, hồi hộp với vui mừng người chơi mà nó còn tăng cả cái cảm xúc uh, dâng trào của mc nữa đùa cái đoạn vánh hết to ấy mới gọi là hấp dẫn hay là cái đoạn này là cái đoạn mà mà mà ông bảo giật ừ, không muốn nói lại nhưng mà cái đoạn này um, câu số 11 câu số 11 ấy của của ai đang ngọc thần à ừ đúng rồi câu số 11 ấy tôi thấy uh, trợ giúp nó gọi là huyên náo cái phần trợ giúp huyên nào nhất là mình thấy mặc dù Vậy. Vâng. Ờ, gọi là thấy cũng sai bởi vì ờ, tôi chỉ thấy thể nghe thôi và anh cảm xúc như, như nào khi được uh, khi được uh, nhắc trong bài đệ nhất mùa năm mà dù đây không liên quan gì đến đến ai đệ nhất cả thực ra cái vợ em khi được nhắc đến thì cũng gọi là vinh vinh dự tại vì đây cũng gọi là kỷ kỷ niệm kỷ niệm lại những chương trình như là ngập thực với ai là đệ nhất trong suốt 2020 vừa qua vâng và có nhiều sự thay đổi như nào bờ biển nga nước hoa hoa kỳ hay là nhật bản thực tế dùng zoom mic kể cả xa cũng nghe vẫn rõ đó chính là quyền phải kiếm một thành viên trong tổ đây là hỏi cái thành viên trong tổ là không khí huy ui náo nhiệt thế tôi công nhận đấy và bạn đang nghe theo ý kiến những vui đổi của thành viên đồng hành và tôi mà thắng mà hồi đó anh là ngọc tần hồi đó anh là ngọc tần máy cũng sướng ở chỗ này là được sử dụng cái thứ anh là cục phú nhỉ yeah đúng mà rồi. nam ơi gì đấy xin phép mà lùi lại uh, sau khi mà bạn uh, phùng quốc hưng trả lời đúng câu 10 không khỏi khắc mà bạn phùng quốc hưng trả lời đúng câu 10 ấy có Đây. bởi vì có một cái điều tôi muốn nhắc về uh, với việt anh xét xét là em chưa kịp chuẩn bị à đấy anh định nhắc cái đấy em nhớ rõ cái đó tại em móc đâu ra tiền min bữa hôm đấy em móc đâu ra tiền min in tên trắng cũng được mà Ui, à, lúc này có vẻ cũng chưa May mà nhờ ông Phát cắt cổ ấy Không khí náo nhiệt vô cùng Nhất là sau câu 10 đấy À và năm chạy tiếp không? Bởi chạy vì tiếp uh, chạy tiếp chạy tiếp chạy tiếp không không ý đừng có tua mà là chạy Ok tạm dừng tạm dừng em nghe rõ cái đấy rồi ờ tụ, hẳn là vanh tất nhiên là vanh nghe rõ nhưng mà tôi anh nghĩ là mọi người trong uh, trường quay cũng sẽ nghe rõ rằng là có một ai đó nhắc à, một ai đó trong uh, lớp nhắc rằng là ký xét ký xét nhưng mà rất tiếc là lúc đấy vanh không có đúng rồi khổ nhất là cái đấy chứ thực thì anh nghĩ rằng là nếu ký xét thì uh, cảm giác thật thì uh, cái chương trình nó sẽ có cảm giác thật hơn đúng rồi thì sẽ gì mà như muốn tội là anh lại không thể nào mà tốn tiền lại in thật 50 tờ xét dấu vai làm triệu phú được không thể Đúng nào không? in xét mà đóng quyển như ai là triệu phú VD3 này đắt lắm với lại tốn tốn cả tiền ghim tiền bấm ghim nữa thì giờ nữa sao uh, anh nghĩ thế này anh thấy có một số phiên bản ai là triệu phú người ta tự tổ chức ấy thì um, cũng giống như là nhiều nước ấy người ta đâu cần một quyển người ta đâu cần nắm thành quyển người ta chỉ cần uh, in mấy tờ sách riêng lẻ được mà à cái đoạn bước nin gì cái, cái, có vẻ cái đoạn mà mà người ta quay căng rồi cầm cái tờ xét mà mà, mà của mà cái mấy quả này là tự nhiên là in hẳn cái cái cái logo của cái um, nhà nhà tài trợ cũ của ngoài hàng Anh đấy. Barclays. Barclays. Vâng. Của Disney Studio ấy, cái ai là triệu phú ấy, thắng có thắng um, thắng có cái ảnh đấy mà. À tôi có cái tờ xét của cái đấy cũng áp dụng trong cái ờ, xét của Bergin nhưng mà cái tờ xét đấy là chỉ có host cầm được thôi bởi vì là sẽ rất là tốn tiền nếu như mà vận chuyển vận chuyển cái tấm xét với lại chương trình này là với lại chương trình này là tiền nào không, không dùng tiền thật đúng không thắng vâng chính xác và nói sao nhở thực tình thì um, mọi người nếu xem phiên bản anh cũng có thể thấy cái tờ xét ờ, đời đầu tiên ấy nó mỏng cực kỳ đến mức uh, ông Christian ông ấy giật ấy mọi người có thể nhìn thấy là nó cong nó cong cong chứng tỏ tờ xét rất là mỏng và lúc ông ấy xé như là xé giấy bình thường vậy ông đúng rồi tôi tôi nhớ có cái đoạn tôi nhớ có tôi nhớ có một cái đoạn anh là triệu phú có một cái người chơi nhiều kiểu là là là sau khi nhận được cái tờ xếp ba ba mươi hai nghìn vo luôn không vo luôn không cần phải đợi à, đợi ở à, ờ <laughs> à, một thế cuối cùng kết quả gọi là gáy gáy sớm ăn gì <laughs> gáy sớm quá gáy sớm quá là cuối cùng là phải đến lại cái tờ vo đấy quả đáng tiếc yeah cái tội mà kiểu là gáy sớm người sầm quá ăn ba không ba tấm ăn ăn gì ai cũng biết rồi <laughs> đúng rồi và thực tình thì um, với cái kiểu ờ, tôi thích nhất cái phong cách của Chris Terrin khi mà uh, kiểu ờ, sau mỗi lần ký xác ấy kiểu người chơi đang định cầm ấy hoặc là cầm rồi thì uh, một lúc sau lại giật lại we don't want to give you that <laughs> để cái hồi cái logo này để nhất mùa một uh, mọi người để ý là chương trình tên chương trình là Who the first là tôi dịch đúng là tiếng Anh của của tên tiếng Việt mà tôi nghĩ ra nhưng mà sau đó chính Việt Anh là người đã yêu cầu tôi là phải dịch đúng cái tên Vu wants to ờ, chấm chấm chấm gì đấy Who wants to be the first đúng rồi cũng chính vì chính vì cái ý kiến đấy mà cuối cùng um, là cũng có cái tên là Vu wants to be the miraculous là nó cũng là vì thế và thực tế cái khung cam xanh ấy khung đúng xanh là em là đi chỉnh màu lại từ cái khung khung gốc quả là của phú khung gốc vâng. quả là của phú và nó thế nào nhỉ tôi thấy um, lần sau um, anh nghĩ là vanh nên uh, nếu có tổ chức ai là uh, ngọc thần uh, ở lớp đấy thì anh nghĩ vanh nên để dành chút tiền để uh, insert đi chứ không không không không, không. vành chưa sao đủ tiền đâu chứ với lại là inset nó cũng rất là khổ chả biết là như nào hoặc là vanh chỉ cần làm một cái tờ trắng viết viết tiền thế là xong nó đơn giản nhưng mà vẫn có ý nghĩa lần sau em định làm những ngọc thần vàng nữa đấy yeah, à, nhưng mà nói này anh nghĩ là nếu như mà có xét thật thì vẫn hơn kể cả in màu in đen trắng ấy thì có xét thật vẫn hơn cái ngày xưa ngày xưa cũng có cái um, ngày có một điều sốc là ai là đệ nhất là sâu duy nhất không uh, sâu duy nhất có tổ chức ngày nóng mà được phát sóng cả phiên bản ngày nóng đấy và um, ban đầu thì um, uh, chính bên TBH cũng đang quyết định là phát ai là triệu phú TBH ngày nóng nhưng mà cũng bị bị phát sóng rồi hả? Yeah, dạ, quả đấy cũng hơi lỗi. Đáng tiếc cho cái ý tưởng đấy thực ra là um, chính thực ra chính tôi cũng đang quyết định là sẽ cái là cái nó bởi vì là cái sâu này nó không hiệu quả hiệu quả sẽ không cao bởi vì là bởi vì là số lượng người chơi không đủ sáu người tôi cũng phải giảm số lượng câu hỏi lẫn người chơi nhưng mà thật không ngờ là người chơi nó khó đến quá mức mời người chơi nào người ta toàn phải ra đến 10 triệu Sophia được khớt thôi yeah. và um, tôi nghĩ là um, theo như mà um, nam đề xuất ấy tôi nghĩ nên cho khán giả xem uh, cặp đôi đầu tiên uh, trong ai là đệ nhất đi đúng rồi đây là cặp đôi đầu tiên của ai là đệ nhất nào Việt Anh và Trung Tùng nhưng mà mỗi à, tội không thể tin nổi là Việt Anh à nhầm hai người có thể đến được câu số 10 một cái điều mà rất nhiều người chơi đơn lẻ không thể làm được kể cả Thái và Tuấn Dũng tuy nhiên thì đúng cái câu lời hát đấy thì mình thì em cũng có nghe qua một vài bài hát rồi và cũng có nhớ một vài quy tắc ấy là bình thường một cái câu hay là một cụm từ chủ đề của bài hát ấy bình thường sẽ lặp đi bình thường là có hai lời thì sẽ cho ít nhất một lần hoặc hai lần vào không một chuyện một ba đâu đây là cái đoạn này là đệ nhất mùa thứ mùa thứ năm mùa ba mà anh à đây mùa ba đúng rồi đây mùa ba đây đây là cái đoạn à, Việt Anh và Xuân Tùng trả đúng câu hỏi trước khi gặp đúng cái câu hỏi thực ra thì câu hỏi gốc là nó là thực ra câu hỏi gốc đáng ra phải là nó hỏi về giờ gmt chứ không phải là một câu hỏi về cái bài hát như vậy Khờ, nhưng mà tôi lại muốn đổi đấy để cho nó tăng độ khó đây đây là chính là lần đầu tiên cái chương trình là để nhất sử dụng xét để để in nhìn nhìn có chân thật không không cái câu gmt đấy cũng uh, dễ mà à, cũng không đơn giản đâu câu gmt cũng không đơn giản đâu nhưng mà tôi chả hiểu vì do gì ông lại thay à, ông không còn ở đây nữa rồi ok hải bú đã rời một cái vắt tròn hải bú rất đen còn vanh đang đang được chơi người rất đỏ đúng rồi lúc đấy nhân phẩm vanh còn nhiều lắm mới có câu 8 nhân phẩm vanh lúc đấy còn cao lắm đúng không nói đó có một này nó tuyệt vời tuyệt vời Tôi lỡ đổ họa, hồi đó đổ họa và nó vanh nắm rất trên thật luôn thì mà cái khung 150 triệu đấy là chính tôi tự chế, tự tự ép vào bởi vì tôi cảm giác kiểu này là là, là, là trả lời đúng nó không hiện khung thì nó cảm giác kiểu nó cũng nhảm cái gì ấy yeah, dạ, vậy nên tôi mới ờ, nói rằng là à đệ nhất là graphic tiến hóa theo từng mùa và càng tiến hóa thì lại ờ, càng ờ, hấp dẫn người xem hơn tôi lại muốn tôi là muốn tiến hóa như thế tôi lại muốn tiến hóa tôi nhưng mà có một điều mà hỏi chính Vanh chính Vanh biết nhưng mà cũng hơi tò mò là tại sao ai là cột phú bốn mùa đầu đang là dây mùa năm lại nhảy sang Classic sau mùa sáu lại dây dây Việt Anh có trả lời được không? Con này, cái đấy em cũng không biết tại vì em cũng có nhớ là có một quả intro an là cục phú được làm trên PowerPoint rồi em có nhớ rõ một rõ một cái đấy hoàn toàn 100% tự làm luôn về sau cái đấy thì em bắt trước mèo mà chắc có nhớ cái intro là triệu phú powerpoint đầu tiên em tự làm 100% luôn cái cái game show ờ. và mọi người và chắc chắn mọi người đã xem một cái graphic của ai là đệ nhất mùa 6 rồi chắc chắn là sẽ xài mọi người chắc chắn là xài graphic nào rồi on gà on gà của việt nam luôn Onga đi nhưng mà như... nhưng mà mỗi tội nửa ôn nửa ôn Onga 2021 cộng cộng nửa Việt Nam 2014 2020 ấy không cái này thì nó đi thì anh sẽ đang định uh, định là, là cài cái clock thực ra là em biết vì sao bởi vì là cái người làm ra người ta không tìm được cái cái cái nguồn của cái clock ấy trong khi đó nhật lại có được mỗi nhật là có bởi vì nhà tự làm mà còn À và khoan đã xin phép interrupt mọi người một tí. Nam ơi, um, IoT chuẩn bị có hành trình Magellan rồi. Ông uh, có muốn vào không? Có, tía bọn tía chúng ta sẽ phải ờ, nói những cái lời chúc của trong cái chương trình Nga là đệ nhất um, có một những cái lời chúc về uh, mùa thứ sáu như thế nào. Và có bố trước cho mọi người là là nhất mùa sáu sẽ chơi lại cái format 15 câu của mùa thứ nhất nhưng sẽ có một vài cải tiến để cho, cho nó sẽ phù hợp với em hơn ví dụ như kiểu là chúng tôi sẽ không chơi theo kiểu là là hồ sinh sợ rút bởi vì đây là một cái format quá dễ rồi Ờ, uh, yes. Đang nói dở này thì ờ, à, và xin phép hai người tôi ờ, vào chuẩn bị IoT trước đây. Nhưng mà phải um, chào nhiều trước tiên là phải chào chương trình và chúc nhưng mà cũng phải ờ, chào toàn bộ cái ờ, ekip của chương trình và chúng ta sẽ được hẹn gặp lại nhau vào mùa thứ sáu ờ chúng ta tiến hành đi vâng